好。 thành sao em nỡ để tình anh lành phương trời bên đây bến sông này có người đợi mong chim trời bay mòn đôi cánh biết có còn quay về chốn xưa quê nhà anh buồn anh nhớ nhớ một người quên hẹn thề xưa gió bật hồi từng cơn đêm lành cấm tiếng gió thơ dài sóng buồn nghe biệt biệt kia cảm ôm sầu duyên mối bến sông buồn nghe biệt biệt yêu thôi đành ôm sầu duyên mối bến sông buồn